Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trả hà rồi đây à, Hôm nay thì à, cái tụ bài này nhìn ở trên chủ đề là các bạn cũng biết là dành cho ai đúng không? Bạn nào đang ế thì các bạn cứ vào nghe nha Còn những cái bạn mà đang có người yêu, đang à, phát cậu lương thì các bạn có thể đợi những video khác à, Hoặc là cứ xem chơi cho vui cũng được Để à, coi có cái người yêu hiện tại của các bạn có giống như vậy không Nói chung không dễ view quá mọi người <laughs> Nên mọi người cứ, cứ nghe đi nghe để có view thì còn cảm ơn nữa cảm ơn mọi người trước nha rồi à, không có dài dòng nhân tự như thường ngày nữa nha thì hôm nay thì có ba tụ bài và ở trước mặt mọi người là ba món đồ à, tất cả những cái mốc thời gian cũng như là à, thông tin của những bộ bài vi sử dụng trong video vi được bỏ dưới phần mô tả mọi người mở phần mô tả để xem rất nhanh nha còn bây giờ thì mình sẽ cho mọi người coi món đồ đầu tiên cái là chai nước hoa rồi tiếp theo là cuốn sổ và cuối cùng là một cái huy hiệu dạ. hả cái này là có huy hiệu là mối quan hệ tiếp theo các bạn sẽ gặp ai ừ. mình sẽ hỏi về người này hai gậy bốn xu à, kỵ sĩ kiếm mười gậy tám cấp chúng ta có rất là nhiều cái lá bị động ở đây à, mình thấy đây không phải là một cái thời điểm lý tưởng để bạn nghĩ đến cái việc này mình thấy là các bạn đang cảm thấy bị quá tải này đang cảm giác như là ờ thôi bây giờ mình nên bế quan luyện công đi là ok hơn thay vì mà cứ ừ, người ta đi tìm người yêu thì các bạn nghĩ là um, hình như là nó cuộc sống nó hơi nhiều nhiều nhiều nhiều việc chứ các bạn quá cho nên là các bạn nghĩ là thôi bây giờ mình không tập trung vào điều đó nữa mà mình tập trung nhiều những vấn đề khác mình thấy khi mà các bạn nghĩ đến cái chuyện yêu đương á đây là cái năng lượng của các bạn nè năng lượng hai gậy à, năng lượng hai gậy là một năng lượng của cái cái sự chần trừ có nghĩa là các bạn đã muốn làm một cái gì đó rồi nhưng mà hiện tại các bạn đang trong một cái trạng thái bế quan không phải là bế quan mà tôi nói là các bạn giống như là bị bị bị khẩn lại vậy đó các bạn rõ ràng là các bạn đã có cái ý định để mà làm rồi nhưng mà các bạn vẫn chưa hành động được ở đây chúng ta lại có bốn xu nữa thì có vẻ như là hiện tại các bạn đang thu mình lại ừ hoặc là nếu cái người đó đến các bạn sẽ gặp cái người đó trong cái trạng thái là các bạn sẽ thu mình lại các bạn không muốn mở cửa và đón đón tiếp cái người này tiếp theo mình có lá về kỵ sĩ kiếm kỵ sĩ kiếm là một người rất là phong vệ một một, một người rất là thích um, nói chung là những khi mà nói về tính cách của những người kiếm á, thì mọi người sẽ biết là một con người rất là giỏi logic nhưng mà trong tình cảm thì họ không phải là những cái người mà giỏi uh, nói chung là họ không phải là một cái người có cái kiểu EQ cao mọi người cái cảm xúc của họ rất là uh, kiểu như là khó kiểm soát đó. đó cho nên là khi mình thấy cái lá kiếm ở đây á, thì mình nghĩ có vẻ như khi mà các bạn nghĩ về chuyện yêu đương đó, các bạn cũng không có quá uh, nồng nhiệt lắm á Chứ kể là bây giờ mình lại thấy có lá mười gậy chúng ta có liên tục có những cái lá nói về cái sự lắc đầu ờ các bạn không muốn yêu đương gì tầm này hết và các bạn đang muốn tập trung cho bản thân mình nhiều hơn chứ kể là mình thấy là có vẻ như là các cái kiểu như của các bạn là các bạn nghĩ là bây giờ là mình đã quá mệt rồi để có thể nhồi nhét hoặc là tiếp nhận thêm một cái vấn đề gì đó nữa các bạn đang muốn tập trung cho bản thân của mình nhiều hơn đang muốn nói chung là mình thấy ở đây có lá bay kiếm chứng tỏ là các bạn đang muốn uh, phát triển bản thân mình lên uh, chứ không không có quá uh, tập trung tới cái chuyện này um, tuy nhiên cái năng lượng hiện tại của các bạn thì uh, mình thấy là yêu đương thì không ha các bạn đang uh, kiểu như uh, Ừ, ta gọi là gì ta love yourself bản thân mình nhiều hơn mà mà mình cảm giác như là năng lượng của những bạn tụ một cũng cảm giác như là bây giờ là không phải là một cái thời điểm các bạn có thể nghĩ đến chuyện đó một câu thôi chốt lại là các bạn quá bận để có thể yêu thêm một ai đó mà hình như các bạn nhìn cái chuyện tình cảm nó hơi kiểu chán trường liệu mình sẽ gặp thêm một người dở hơi nữa nữa chăng <laughs> đó cho nên là mình thấy cái năng lượng hiện tại của những bạn tụ một á các bạn sẽ kiểu như là hơi né cái chuyện tình cảm đi một chút à, đó bây giờ update năng lượng của các bạn ha bây giờ mình sẽ tiếp tục hỏi một bài một bài khác để mình xem coi là uh, cái người mà các bạn đặt cái người uh, tiếp kế tiếp mà các bạn sẽ gặp là cái người trong mối quan hệ kế tiếp mà các bạn sẽ gặp tự nhiên bị bẹo mồm <laughs> mình có bảy cấp ừ. à. các bạn sẽ gặp người này trong công việc nha trong một cái buổi hội nhóm trong một cái nói chung là có thể là đi gặp đối tác không gặp người này mình thấy người này khá là đạ hoa tiếp theo chúng ta có kỵ sĩ gậy khác với bạn đang trong một cái trạng thái mà suy nghĩ hơi bi quan một xíu có nghĩa là các bạn đang muốn tập trung cho bản thân mình nhưng mà trong trạng thái là hơi im ắng một chút thì người này mình cảm giác họ nhiều năng lượng hơn các bạn rất nhiều họ đây là một người rất là hướng ngoại mà thậm chí là mình thấy ở đây có lá bảy cấp thì chứng tỏ là họ khá là đàng hoa và họ có rất nhiều những mối quan hệ xung quanh cái lá bài cấp thường là nó sẽ nói về cái sự lựa chọn mọi người nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình cảm thấy là có vẻ như là các bạn nên uh, các bạn sẽ thấy cái người này có rất nhiều mối quan hệ xung quanh trong khi các bạn lại là một người muốn uh, bản thân mình tập trung về bản thân mình nhiều hơn các bạn không không có thích giao tiếp nhiều nhưng cái người này thì lại xung quanh có vẻ như bạn bạn sẽ nghĩ về họ có ấn tượng đầu tiên với là họ họ khá là hoạt náo hơi nhộn nhịp một chút cái này để em rest được sau uhm. các bạn đã gặp người này chưa à, mình nghĩ là chưa bạn chưa gặp người này đâu à, bạn sẽ gặp người này khi mà các bạn có một cái biến cố gì đó rất là là là, là đột ngột ừ, chẳng hạn như là bạn um, có những cái vấn đề gì đó ừ, ảnh hưởng tới cái tư tưởng cái lá the tower ở đây nó, nó nhấn mạnh cho mình một điều là các bạn sẽ gặp người này khi mà các bạn có một cái vấn đề gì đó mà các bạn cảm giác là mình bị suy sụp hoặc là các bạn có một cái gì đó rất là sốc và chóng bán luôn á chẳng hạn trong năm nay nhưng mà mình vẫn thấy là cái người này có thể gặp bạn trong một cái buổi gặp đông người nếu mình không trong công việc thì có thể là gặp trong đông người à, và khi mà các bạn đang có một cái vấn đề gì đó mà các bạn cảm thấy mình rất là bế tắc và cái người này sẽ đến và cho các bạn một cái nguồn năng lượng mới tại vì họ thì khác cái năng lượng của các bạn à, họ cũng tập trung cho bản thân của họ nhưng mà họ có nhiều mối quan hệ hơn bạn còn bạn á, thì bạn có nhiều cái sự để tập trung nhưng mà bạn thì lại im ắng và gọi là ít nói hơn họ rất là nhiều cho nên khi mà cái người này đến á, thì hoặc đầu á mình cảm giác như cái lá The Tower ở đây cũng nói có lẽ là hai người sẽ không thích nhau cho lắm đâu à, các bạn với họ đều có kiểu như là mình nói sao ta kiểu như là các bạn sẽ thấy cái này cái người này không phải là dành cho mình và cái cả hai bậc cái tôi lên rất là cao mà thấy cả bạn lẫn họ đều không thích nhau nha tại vì uh, hai người á mình nghĩ khi mà mới đầu giao tiếp với nhau á thì một người trong năng lượng uh, của của của kiếm và một người đang trong năng lượng của gậy một người thích hành động hơn hoạt náo hơn còn người kia thì uh, suy tính kỹ lưỡng hết rồi mới bắt đầu hành động cho nên là mình vẫn cảm giác như là hai người gặp nhau ngay đoạn ban đầu sẽ không thích nhau cho lắm và cái lá thảo tower này đây nó vẫn nhấn mạnh cho mình đó. có thể là hai người sẽ có một cái hiểu lầm gì đó nó tương kích với nhau rất là nhiều nhưng mà sau đó thì hai người sẽ à, có thể giải quyết được cái hiểu lầm đó và hình như là mình nghĩ ở đây cái lá cự giải ở đây thì có lẽ như là hai người sẽ bật cái tôi của mình lên rất là cao à, <laughs> mình thấy cái mối quan hệ của các bạn nó sẽ không diễn ra liền ngay và luôn đâu à, mình thấy còn lâu lắm thì mới có cái mối quan hệ tiếp theo à, cái người này mình sẽ nói là người này có lẽ là người yêu tương lai của các bạn thôi nha nhưng mà mình thì mình đang dùng tarot cho nên nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn gần cận à, ờ, đó cho nên mọi người có thể tiếp nhận thông tin nha còn sau đó mình sẽ up tiếp những cái trả bài thì các bạn có thể nghe tiếp à, nhưng mà mình đã nói là khi mà các bạn gặp người này các bạn sẽ có một cái hiệu làm rất là lớn với người này à, thậm chí là cự cãi hoặc là bốc đồng bất đồng ừ đó hai người sẽ không giống nhau đâu cả bạn lẫn họ thì không thích nhau nhưng mà tự nhiên một ngày đẹp trời à, chuyện gì đến nó sẽ đến nhưng <laughs> ta hay nói ghét nhau quá thì ghét của nào thì trời sao của nấy còn nếu mà bạn nào mà nghe tụ bài này mà mà mà, mà mình đã yêu phải cái người mà mình nghĩ là mình không bao giờ người yêu người đó thì chúc mừng các bạn các bạn đã bị nghị quật thành công <laughs> ok để xem cái dung nhan của người này là như thế nào chứ mình thấy là uh, tuyển giọng rồi đó mình thấy là người này có vẻ là khá có một cái vẻ ngoài khá ưa nhìn uhm. đó mà mình không được sơ đồ cấp để mình coi cái à, nhan sắc của cái này như thế nào mình sẽ dùng ba lá ha sau đó mình sẽ hỏi là cái cảm nghĩ của các bạn của của họ khi mà gặp tiếp xúc với các bạn ở đây mình có Queen quyền impentacle hậu su á như su thường à, đại diện cho cái sự chào có uh, ít là người này nếu mà trong hoàng hậu su nữa thì mình nghĩ là người này là một người rất là trao chuốt cái ngoại hình của mình uh, họ là một người rất là ừ, các bạn có thể nghĩ đến cung sử nữ á cung sử nữ là điển hình cho queen pentacle luôn á là một người rất là kỹ tính xuất hiện rất là chỉnh chu rất là nhã nhặn ừ là chúa hoàn hảo ừ bị bệnh vậy đó có thể không đẹp nhưng mà họ luôn họ sẽ luôn xuất hiện trong cái trạng thái rất là gọn gàng rất là ngay ngắn không có lụm thụm ha các bạn có thể tưởng tượng đến một con nàng hoặc là một anh chàng mặc vest làm công sở uh, nói năng nhã nhặn uh, nhìn rất là rất chi là uh, ta gọi là gì ta rất rất chi là này nọ mọi người kiểu như rất là trang trọng mà rất rất là chỉnh tề chúng ta có chính vậy. ờ người này khá là cao đấy nha mọi người con trai hoặc là con gái đều kiểu khá là cao mình mình mình cảm giác rằng họ rất là to và cao luôn ở đây mình có cái hình ảnh của chính gậy các bạn có thấy một người à, cởi cái con con con này không có nghĩa là có thể là họ rất là bệ vệ ừ. cái con này là con gì mình cũng không biết chúng ta có bà kiếm à, người này người này à, có thể là mặt họ không đẹp nha mọi người mình mình mình thấy có vẻ như là mặt của họ sẽ không đẹp và ngay hồi nãy mình cũng cảm giác như là ngay từ đầu hai người gặp nhau hai người đã không thích nhau rồi kiểu như là có một cái hiểu lầm hoặc là các bạn sẽ nghĩ là à, cái người này không phải là người dành cho mình và họ cũng vậy họ không thích người giống như bạn và cái cái cái lá ba kiếm ở đây á, nó nói là sẽ không như bạn hình dung đâu có nghĩa là nếu mà các bạn thích một người đẹp à, mắt to tóc dài da trắng vậy đó thì cái người này sẽ ngược lại tuy nhiên họ mình mình vẫn nói họ sẽ có một cái nét đẹp kiểu khác như cái kiểu bạn nghĩ tại vì mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau chẳng hạn như là các bạn thích truyền thống con gái là phải dịu dàng tóc dài thì thì họ sẽ cá tính mạnh mẽ còn nếu mà bạn là đàn ông ở trong trả bài này các bạn là nam nghe trả bài này thì các bạn thích một ờ, cô nàng um, um, cá tính nhưng mà có thể họ rất là bánh mèo chẳng hạn nói chung là họ nói chung là họ sẽ không có giống như trong tưởng tượng của các bạn à, nhất là về cái ngoại hình à, tiếp theo là mình đã nói là họ rất là chỉnh chu lúc nào cũng cũng rất là à, ăn mặc rất là đàng hoàng thậm chí là mình thấy họ mặc đồ hiệu rất là nhiều nữa ha rồi à, khá, khá là cao ha ở đây điểm chung là rất cao con gái hay là con trai vẫn cao hết đó cứ cứ vậy mà lần đây đi nha Và tiếp tục mình sẽ dùng shadow khác để xem cái cảm xúc của họ khi mà lần đầu tiên tiếp xúc với các bạn là gì chúng ta có lẽ <laughs> thấy chưa mình thấy đây là một cái năng lượng cự tuyệt nó rất là mạnh luôn có vẻ như lẫn bạn và họ đi không thích nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên tại vì à, các bạn có biết là giống như là họ kháng cự tuyệt đối cái sự kiểu như là hai người từ đầu nhìn là nghĩ là sẽ không bao giờ nó có thể là giao tiếp và có thể thích nhau được thậm chí là có một cái trận ẩu đả hoặc là lời qua tiếng lại nó rất là to tiếng với nhau đó ừ. Ồ, oh, cặp này vui ha. oh, họ cũng có bốn xu nè mọi người. Có nghĩa là cả bạn lẫn họ đều không muốn lại gần với nhau bạn thì nãy các bạn có nhớ cái trong cái năng lượng của bạn là bạn cũng búng xu bạn không muốn tím súng hoặc là các bạn cũng không nghĩ là mình sẽ quen thêm ai đó cái mối quan hệ là mình nghĩ là sẽ không diễn ra ngay và luôn à, chắc còn lâu lắm nhưng mà các bạn chưa gặp người nào ừ, nhưng mà mình mình nghĩ là các bạn và họ đều có chung một cảm xúc là chắc nhỏ nó không thích mình đâu và mắc gì mình phải thích là nó kiểu vậy à, 10 kiếm tận cùng của sự ghét bỏ luôn nha mọi người cứ như là nghĩ là thôi thôi thôi cái con đó cái thằng đó là nó không dành cho mình rồi đó kiểu kiểu như là cái người đó là không phải là cái cái cái kiểu như là không thích luôn á mà nó là khẳng định con là ngay từ đầu là không thích không thích cái ấn tượng là như vậy luôn tiếp tiếp nào chúng ta có <laughs> ba gậy ôi cái cái cách suy nghĩ của các bạn với họ rất, rất là giống nhau luôn á kiểu như là họ cũng không thích bạn kiểu ông ông giả bạn em á và cuối cùng chúng ta có 10 gậy trời ơi cái năng lượng của bạn với họ giống nhau lắm chỉ là cái cách họ thể hiện ra khác nhau thôi bạn một người thì cũng tập trung cho bản thân của mình nhưng mà các bạn lại hướng nội hơn còn họ thì cũng tập trung cho mình nhưng mà họ hướng ngoại hơn họ có nhiều mối quan hệ hơn họ ồn ào họ náo nhiệt hơn các bạn rất là nhiều và khi họ gặp bạn á họ nghĩ là ôi trời cái cô nàng này cái anh chàng này làm gì mà ủ dột dữ vậy và mình không thích những người như thế họ sẽ nói thẳng như vậy khi mà các họ, họ tiếp xúc với các bạn họ cảm thấy các bạn quá hướng hướng nội á kiểu giống như là các bạn hơi thấy kiểu như là bị chìm nắm trong cái không gian của mình á không kiểu như các bạn không có uh, kiểu, kiểu như là các bạn quá yên tĩnh nó nổi mà họ không chịu được và họ không thích cái điều đó còn cái người này thì nghĩ là trong mình còn phải tương tác nhiều hơn và còn phải nói chuyện ở đâu vui thì mà họ mới thích chứ còn kiểu như mà im lặng như bạn là họ không thích đó ờ <laughs> đây là cái cảm nhận đầu tiên của các bạn của họ về bạn ha ừ với mình thấy là nãy giờ là cả bạn và họ nhìn nhau ngay từ đầu là đã mưa rồi <laughs> hay khá vui khá vui đây tụi này thì à, mình chỉ update tới đây thôi nha và hôm nay thì mình sẽ không dùng oracle tại vì à, các bạn chưa gặp được người này mà cho nên mình không dùng oracle những cái gì nãy bây giờ mình diễn tả về cái mối quan hệ tiếp theo của các bạn cũng như là dung nhan người yêu tiếp theo của các bạn thì mình cũng đã nói rồi và nếu các bạn có thành được với người này hay không thì các bạn hãy là comment ở bên dưới hoặc là các bạn có thể chờ những cái video tiếp theo của mình đó ừ đây là trả bạn công nhận màn tụ một nha tụ thứ hai là cuốn sổ ừ, mình để đây nha rồi để xem người yêu tương lai của các bạn như thế nào người yêu tiếp theo người yêu tiếp theo mình không nói kiếm gì vậy trời sao vậy nói chung một cũng vậy nữa ha đầu đề ba vô thấy sao sao không mà trời ơi lá đét nè mọi người ôi này là the muôn chứ mình xin lỗi hả sao vậy không một cúp nữa cái gì trời the star <laughs> ôi bảy gậy ôi ôi ôi ôi ôi đó thì các bạn sẽ cảm thấy như là um, kiểu này gọi là thầm thương chậm nhớ người ta bạn sẽ rất người ta trước kiểu như là bạn sẽ thích người ta trước à, bạn bạn để đến đời ăn tiếng nói rồi à, chóc chán người ta trước à, kiểu giống như là tương tư kiểu cảnh nắng á ừ các bạn sẽ nhìn về người này các bạn có thấy lá nam kiếm nào thì có có có thể như là các bạn sẽ tương tư cái người này các bạn sẽ luôn dõi theo cái người này nhưng mà cái kiểu mà à, không có thể hiện ra ngoài nhiều mọi người hiểu không kiểu như sợ sợ người ta biết cái mình mắc cỡ ngại lắm ờ, rồi ở đây nè là mua nè cái lá mà mua này thì nó rất là đẹp nhưng mà một cô nàng thì à, e áp một chút tình cảm của bạn giống như bóng đêm vậy đó à, không có thể hiện ra ngoài được à, thể hiện ra ngoài là sợ người ta biết là mắc cỡ lắm à, ngại không không không không không có thể hiện ra và cảm xúc đó chỉ là cảm xúc mới nhân nhóm trong lòng thôi nha ở đây trả lá một cấp nè à, mình thấy chưa thấy là một xu tuy nhiên là à, mình thấy là ở trong là nhân nhóm nhiều lắm rồi kiểu như là rất là hay để ý người ta làm gì rồi để người ta đi đây sao nhưng mà kiểu như là để ăn ấp trong lòng kiểu như tương tư nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đó ở đây là spa nè cũng ừ. kiểu thích lắm để con người ta đi đâu làm gì là hãy biết theo nói chung là bạn sẽ là người để ý người ta trước đó rồi cái lá bài gậy này nè mình thấy các bạn sẽ theo dõi cái người này suốt một khoảng thời gian dài nha có nghĩa là bạn sẽ nảy sinh cảm này trước và tương tư người ta trong một khoảng thời gian rất là lâu thì có thể như hai người mới tiến triển tiếp được wow yes amazing <laughs> à, chung quy là thấy tương tư rồi nha nữa nè mọi người cấp bốn kín là bốn xu ừ. ồ ờ, bảy xu ừ. các bạn thấy có bạn sẽ quen được người này đó mọi người nhưng mà cái tình cảm của hai người nó sẽ uh, um, kiểu giống như là các bạn có nghe câu này chưa Ờ, trong tình yêu á ai yêu nhiều hơn người đó thua thì cái trường hợp của những bạn tuổi hai là giống như vậy nè khi mà các bạn quen được với người này á người này cũng sẽ quen với bạn nha người nói chung là cả hai cũng sẽ uh, có một cái mối quan hệ với nhau sau đó uh, mình không biết là nó diễn ra nhanh hay không nhưng mà uh, nói chung là các bạn thích cái người này thì bạn sẽ tôi quen được những người này và các bạn vẫn luôn duy trì và giữ cái tình cảm đó ở trong một cái trạng thái kiểu như là uh, kiểu như là càng càng lúc càng thích á tại vì mình mình mình quen được với cái người mình thích rồi cho nên là mình rất là mãn nguyện và mình rất là cưng chiều và mình rất là chiều chuộng họ luôn nhưng tuy nhiên á mình cảm giác như là có vẻ như là vì các bạn yêu thương cái người đó nhiều quá nè các bạn thấy không ở đây hình ảnh có một hậu su có vẻ như cái người kia trên cơ bản rất là nhiều à, họ sẽ biết là à, tại vì bạn yêu họ nhiều hơn cho nên họ lúc nào cũng cũng rất là ừ, ở trên và ừ, tỏ ra giống như kiểu như là tại vì em yêu anh nhiều hơn cho nên là anh anh có quyền và, và trong bạn là nam hay nữ nữa thì mình nghĩ khi mà bạn quen đến cái người kia thì các bạn vẫn sẽ là cái người yếu thế hơn và thỉnh thoảng các bạn cảm thấy như là mình chỉ có một mình mình thích họ cho cái cuộc tình này ở đây ở đây mình có hai lá bốn kiếm hay bốn xu nè đây là một cái sự khổ tâm khó nói à, mặc dù là nó không thể hiện quá nhiều bên ngoài à, mặc dù các bạn vẫn quen nhau nhưng mà mình nghĩ là nội tâm các bạn luôn luôn sẽ hỏi là Ồ, tại sao mình luôn cảm giác như là họ họ có những cái mối quan hệ khác ở đây chúng ta có lá bảy xu nữa nè à, có vẻ như cái người đó họ có nhiều cái sự tập trung khác chứ không phải là bạn cái lá này không phải là cái lá bảy cúp để lựa chọn như mọi người nhưng mà cái lá bảy xu trong cái trường hợp này mình cảm giác như là họ họ họ không có lăng nhăng nhưng mà họ kiểu như họ hết mình hết lòng hết dạ cho các bạn á thì chưa kiểu như là mình mình cảm giác họ thiếu nồng nhiệt cho các bạn trong cái mối quan hệ uh, cái này là mình cũng không biết nói chung là mình chỉ diễn tả theo những cái lá bài thôi uh, tại vì mình cũng không ai cũng không ai muốn mà mình mình sẽ quen ngay một cái người mà không thích mình nhưng mà hỏi họ có thích bạn hay không thì có họ là một người rất là nghiêm túc và rất là đàng hoàng và năng lượng của hậu su là một người rất là có trách nhiệm tại vì thường su là họ là những cái người rất là trách nhiệm với cái lời nói của mình tuy nhiên về cái cách thể hiện của họ sẽ khiến cho bạn hơi hụt hẫng một chút và cảm thấy như cho các bạn cảm thấy là chỉ có các bạn thích họ thôi à, thường thì các bạn cũng biết những người mang cung đất thì họ cũng khá ừ. là cục xúc và thẳng tính á. họ không có thể hiện ra quá nhiều như là cung lửa hay là cung nước chẳng hạn đó cho nên là mình nghĩ đó với cái người mà à, giàu dạt cảm xúc như bạn chẳng hạn thì trong cái mối quan hệ này các bạn sẽ khá là cô đơn các bạn sẽ có nhiều tâm sự và không chia sẻ được ok rồi bây giờ mình sẽ nhờ sao shadow khác để xem vẻ ngoài của người yêu tiếp theo các bạn nha người yêu tiếp theo của những bạn tu hai chúng ta có bảy cấp Kings of Words mình nói chung mình ngã kể về cái hình ảnh mình cũng cảm giác người này khá là khô khan cục mịch đó mọi người Ê, họ sẽ uh, mà nói sao ta cái vẻ ngoài của họ nhìn khá là là lạnh lùng và kiểu như già hơn bạn á <laughs> mình cảm thấy một cái năng lượng của một cái sự ờ, lớn tuổi hơn bạn à, có lẽ như là nếu mà họ là nam hay nữ đi nữa thì à, mình vẫn thấy là họ già dặn và trưởng thành hơn bạn rất là nhiều tại vì hậu kiếm hậu kiếm thì các bạn biết là những người mà thiên về logic thì họ rất là uh, sâu sắc và lý lẽ đúng không? Và chưa ai chúng ta có King of Swords nữa hay có vẻ người này khá là kiểu như cái vẻ ngoài của họ khá là già dặn và hơi già đời với mọi người à mình nếu mà bạn nam mà mình nghĩ các bạn sẽ <laughs> lái máy bay trong cái trường hợp này <laughs> mình mình chỉ nói một số ít thôi nha mọi người nhưng mà lái máy bay thôi mà giờ lái xe tăng còn được không chỉ lái máy bay đúng mọi người <laughs> đó ở đây chúng ta lại có uh, à, 7 cấp và uh, à, 10 cấp thì mình nghĩ cái điều mà khiến cho bạn thích họ đó chính là cái cách cư xử của họ đây là một người rất là dịu dàng họ nói rất là hay giọng nói của họ rất là hay ờ, kiểu nhìn hiện nhìn nhìn nhìn già già vậy thôi chứ hiền lắm nhìn à, dễ tiếp cận ừ đó kiểu vậy hiền không có lăng nhăng đâu nha nhưng mà hiền đó ờ, <laughs> chúng ta có hai cấp ôi chúng ta có hai cấp nè tình cảm thì có ờ năm gậy, tự nhiên kỳ vậy, sáu cấp gì kỳ vậy ta mâu thuẫn tự nhiên cái đang hai cấp không cái năm gậy judgment fast, kỹ sĩ gậy tụi này mâu thuẫn nha rồi à cái người nữ á các bạn biết sao tại vì mà nãy mình đã nói cái năng lượng đất của họ rất là mạnh tại vì các bạn mình cũng đã nói là đất là một người rất là trách nhiệm đúng mọi người những người mà mang cục đất họ rất là trách nhiệm nhất là trong cái chuyện yêu đương á cho dù là yêu đương à, qua loa, sơ sài thì họ cũng rất là à, kỹ tính và chủ toàn không có kiểu à, cà lơ phất phơ được kiểu như là yêu một ngày mà là yêu chứ không có à, bà chết bà nhán thì trong lúc mà họ như vậy họ rất là toàn tâm toàn ý bạn á họ cũng suy tính rất là nhiều họ thấy bạn rất là dễ thương nè ở đây mình có những lá cấp chúng ta có hai cấp và có cả xích cấp luôn nha họ thấy các bạn rất là ưa nhìn rất là xinh à, thậm chí là trong mắt của bạn á ở ờ, trong mắt của của của, của họ bạn bạn không phải là cái gu mà họ thích nhưng mà họ thấy các bạn rất dễ thương kiểu như là kiểu như vậy nè họ sẽ quy chuẩn như là họ sẽ thích một anh chàng cao to sáu múi hoặc là một cô nàng à, ba dòng à, rực lửa nhưng mà họ thấy bạn họ nói là trời gì trời tự nhiên sao giờ mình lại hết cái kiểu này đó cái gu của họ nhưng mà kiểu như vậy bạn dễ thương quá hoặc là bạn nhỏ nhỏ xinh xinh vừa tay cho nên là thấy các bạn dễ cưng cho là là là là bị bạn dụ luôn á <laughs> ở đây tự những cái mấy hình ảnh cái ngơ ngác ăn thịt bác thợ săn rồi ở đây mình có lá judgment nữa nè có vẻ như là mặc dù cái thích thể hiện của họ cục xúc họ sẽ thể hiện với bạn cục xúc nha nhưng mà họ sẽ cố tạo điểm nhấn bằng cách đó <laughs> mọi ở đây chúng ta có la năng lượng của kỵ sĩ gậy nè thì có vẻ như là cái người này sẽ cố tạo điểm giống như các bạn ngay từ đầu tiên đần từng thần đầu tiên đó cho nên sẽ nói xem xem nha mình mình mình sẽ thấy là trong cái trường hợp này họ thấy các bạn rất là trẻ con hoặc là họ cố cố tạo điểm nhấn cho các bạn <laughs> thậm chí là các bạn sẽ nghĩ là ôi chứ cái người gì mà trẻ trâu gì trời mới gặp lần đầu mà làm gì vậy trời <laughs> đó nói chung là các bạn có thể đổi chiều suy nghĩ của họ và bạn thôi à, nãy giờ mình hỏi cái ấn tượng này là ấn tượng của họ về bạn đúng không à, ngay từ lần đầu tiên họ thấy bạn khá là trẻ con ở đây là năng lượng của kỹ sĩ gậy kỹ sĩ gậy là một người rất là nhanh nhanh nhẹn và cũng rất là uh, trẻ con á kiểu kiểu như đơn thuần á không có quá ờ, hơi nóng tính một chút nhưng mà kiểu như chấp nhận được không nói nổi và lá trích mà ở đây họ cũng nghĩ là ok được duyệt Ờ, giống như là thêm vào nhỏ hàng và chốt đơn nè mọi người được làm người yêu tôi được <laughs> ờ, nói chung là suy nghĩ này nó khá là vui ha nhưng mà mình đã nói nói trước với các bạn nghe các bạn sẽ không phải là cái kiểu người mà họ thích <laughs> họ bạn bạn bạn sẽ không có những cái điểm mà họ kiểu như mà họ quy ra mình sẽ thích cái người như vậy như vậy như vậy đó nhưng mà họ sẽ bị rung trinh rúng trính và sự đáng yêu và ờ, dễ thương các bạn ừ. <laughs> đó nãy giờ thì mình mình mình mình mình mình mình mình không có hỏi coi cái thời gian các bạn gặp họ đâu để đây để mình coi cái người này à, cái tụ một thì có vẻ như còn lâu lắm các bạn mới có thể quen tiếp với người đó cho nên mình sẽ không có oracle cho nên tụ này mình sẽ có oracle cho nên mà chừng nào gặp họ nha a, a new romantic cycle begin chúng ta có ờ, cung thiên bình cung thiên bình là những người sinh sinh cung thiên bình chúng ta có new moon nữa nè có thể là đầu đầu đầu tháng 9 và cuối tháng 10 đúng rồi đầu tháng 9 cuối cuối tháng 9 và đầu tháng 10 chứ mình xin lỗi à, những bạn khuyên cung khuyên mình à, có thể là có thể trong năm nay luôn đó A à, new romantic cycle begin à, cái lá này nó cũng nói là các bạn sẽ có một cái chu kỳ lãng mạn bắt đầu ha à, có vẻ như say nắng cũng vui mà hồi à, nãy mình cũng đã nói là các bạn sẽ cờ đết họ một thời gian rồi hai người mới có mối quan hệ ừ, mình lại khẳng định trong năm nay nha mọi người trong năm nay chắc chắn là các bạn sẽ quan họ trong năm nay rồi khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 mà chúng ta có trội ơi cung xỉu nữ luôn nè mọi người nói chung là trong cái giai đoạn từ tháng 8 tháng 10 năm nay thì các bạn có thể sẽ có mối quan hệ với người này đây là thời điểm để các bạn đón chào một cái gì đó mới Yay! Nói chung là mình đã xin à, thời điểm cho các bạn tụ hai rồi nha Mình sẽ không giải lá quá nhiều về những lá bài này Mình chỉ xin về cái thời điểm thôi à, Còn tới đó mà các bạn có người yêu thì nhắn tin cho mình hẹn cái nha ừ thứ ba là chiếc huy hiệu này đây đó bạn là như thế nào mình chưa nói là các bạn đã gặp người này hay chưa nha xúc như thế nào thôi cái này theo giả định thôi các bạn hãy tưởng tượng là mình đã có người yêu và cái này cảm xúc của bạn về họ ừ, ta có bốn kiếm cái gì trời đề ba vô gì đâu không vậy trời <laughs> năm kiếm nữa wow ở mấy kiếm, hai cúp nhưng mà lạ ừ. lùng vậy ta hôm nay bài nó ra mâu thuẫn hơn sao nhở? bảy xu chúng ta có nói là đỡ lớp vào tình yêu là gánh nặng à, tự nhiên mình mình không nói được gì ngoài một câu đó thôi đây là cảm xúc của bạn nha các bạn yêu họ ở đây chúng ta có hai lá nói về tình yêu là chúng ta có hai cấp và có cả the lover đúng cảm xúc là có rất là nhiều luôn ha ờ, nhưng mà mình cảm giác như là khi mà bạn yêu họ bạn hơi nhập lòng cái tình cảm này nó nó không đúng đắn cho lắm ờ, nếu mà không đúng đắn về mặt uh, đạo lý chẳng hạn như là bạn là người thứ ba chẳng hạn ừ mình cảm giác như vậy mình <laughs> mình không hiểu sao nhưng mình tự nhiên cảm nhận được một cái năng lượng là các bạn có hai lá bốn kiếm mới này không ờ, có rất là nhiều cái là đạm tiếu ừ. mình thấy ở đây là nếu mà các bạn quen họ các bạn sẽ chịu rất nhiều những cái lời uh, nó ra nó vào bên ngoài thậm chí là nó không đi theo cái phần phong mỹ tục bình thường chẳng hạn như là bình thường là các bạn không nên làm như vậy nhưng mà trong cái mối quan hệ nó sẽ là như vậy các bạn có thể là quen một người đã có gia đình rồi ừ tự nhiên mình cảm thấy một năng lượng như vậy hoặc là nói chung là phải có một cái kiểu quan hệ mà nó nó không có được cái xã hội công nhận á mọi người mình cảm giác một năng lượng như thế rồi tiếp theo của nha uh, cái lá năm kiếm ở đây thì mình cảm giác là khi mà các bạn quen với cái người này á các bạn sẽ phải uh, kiểu như không có được thể hiện ra bên ngoài hoặc là một mối quan hệ mập mờ á ừ các bạn à, mặc dù là bạn có người yêu nhưng mà bạn rất cô đơn trong cái tình yêu này mình không hiểu sao luôn nha để ở đây chúng ta có lá đại xu nè một mình chăm chỉ làm lụng ừ. sao tình yêu này khắc khổ người ta rồi à, thôi thôi mình mình mình mình coi tới đây mình vẫn chưa hiểu lắm mọi người để mình hỏi tim bên coi cái tình yêu tiếp theo các bạn sẽ như thế nào đi rồi mình chốt đơn luôn nha chứ mà cái tình yêu này sao nó nó mâu thuẫn quá thấy chúng ta trội đời thao quờ trời gì trời là handmade đúng rồi cái cái cái um, cái tình cảm của các bạn á nó không có đi theo cái cái cái kiểu như điều lệ bình thường á kiểu như là sao á mình cảm giác như cái cái mối quan hệ này nó không có được chấp nhận và nó có rất là nhiều những cái yếu tố mà nó sẽ à, kỳ lắm ừ the how the word the word the tower the hemman trời gì trời không hiểu luôn Ôi tụ bài này năm thái nhở Ở Swin Cup Và kinh lập quen Hai người ờ, Mình thấy cái tình uh, ba này Các bạn ờ, Cái tình yêu này nó sẽ rất là ngắn hạn luôn Và mình cảm giác như là Cái sức tác động bên ngoài Nó sẽ rất lớn Để nó có thể đánh bài đi cái tình cảm của các bạn hình như là mình thấy chỉ có một mình bạn mới mới mới mới mới cảm nhận được cái tình cảm này gọi là đúng đắn thôi còn như là mọi người là cứ bác bỏ và uh, cắt đứt hết ở đây chúng ta có lá đầu quơ nè mình thấy là hai người sẽ nhanh chóng kết thúc thôi uh, ở đây chúng ta có là king queen of cup và king of when một người thì yêu nhưng một người thì muốn rời đi nha mọi người có thể là bạn thì cũng có rất là kiên nhẫn để mà ở lại để mà tiếp tục cái điều này nhưng mà cái người đối phương của bạn á họ không đủ yêu bạn họ không có đủ kiên nhẫn để mà ở lại cùng bạn đi qua cái bão dông này cho nên là cái mối quan hệ này nó sẽ rất nhanh chóng chấm dứt và the end mình thấy rất nhanh luôn á nha kiểu như là The man ở trong cái trạng thái này là mỗi người nhìn về một hướng khác nhau bạn thì cố cố níu lại các bạn cố cố cố cho mình một cái phao để nếu kéo cái mối quan hệ này nhưng mà cái cái người này thì họ là kingsman họ nhanh chóng mà bỏ đi họ họ, họ sẽ rời đi á mình cảm giác như là cái người này cái người này nó khá là hờ ơi tới mối quan hệ của các bạn ờ, mình thấy là trong cái mối quan hệ này nó nó làm sao á nó không có kiểu như cái mối quan hệ của các bạn nó không nên có ngay từ đầu luôn và cái người mà cố gắng để duy trì được cái mối quan hệ này từ đầu là bạn chỉ có một mình bạn yêu họ và à, ờ, cái kiểu như mà yêu mà không đến được với nhau ấy mọi người nhưng mà chưa kể là cái người đối phương có bạn còn rời đi còn còn kiếm kiếm cách để mà rời đi chứ không có ở lại bên cạnh bạn nữa nha cái tụi này làm sao nhở có tụi này mình hụt hẫng ghê luôn á để mình hỏi tiếp coi cái lý do là tại sao họ rời đi nha cái tụi này à, drama quá mình sẽ dùng tiếp bộ tim minh để xem coi tại sao họ rời đi tại sao họ muốn rời đi khỏi bạn ha mình chưa hiểu lắm về cái mối quan hệ này ta có ai trời em tám kiếm ha chín cấp ờ bảy gậy ờ họ nói là chỉ yêu thôi thì không đủ mọi người chỉ yêu thôi thì không đủ và phải còn rất là nhiều những cái điều khác nữa nếu mà bây giờ mình sẽ chia thành hai giới tính nam và nữ thì nha, nếu mà bạn là nam trong cái trả bài này á các bạn nghe trả bài này mình nghĩ cái người mà các bạn yêu á họ họ họ đến với bạn nhưng mà họ bị gia đình ngăn cấm tại vì các bạn nghèo chẳng hạn mình ví dụ các bạn không có tiền thì cái cái người đó sẽ rời đi khỏi bạn tại vì họ bị không chịu nổi được cái áp lực của gia đình và đó là lý do tại sao mà mình nói là nếu mà chỉ yêu thôi là không đủ họ sẽ không chịu được cái cảm giác như là yêu nhau thôi một túp điều chanh hay một một túp điều chanh hai quả tim vàng là không được nó có người này ha ờ, họ không đủ kiên nhẫn ở lại bên cạnh bạn để tiếp tục cái điều đó và họ sẽ rời đi họ sẽ chủ động rời đi luôn á ừ còn nếu mà bạn là nữ trong tay ba này thì, thì các bạn có thể giống như mình đã nói là các bạn sẽ quen một người đã có gia đình rồi và họ sẽ quay lại với gia đình của họ chứ họ sẽ không um, họ sẽ không um, um, ở lại bên bạn lâu mình thấy cái cuộc tình này nó sẽ kết thúc rất là chóng vánh um, khá là buồn ha thì mình cứ mình có cảm giác như bạn rất là cố gắng để mà nếu kéo cái mối quan hệ này à, tiếp tục duy trì nhưng mà có vẻ như đời không như là mơ tại vì đó giờ yêu làm gì mà đúng hoàn toàn đó mọi người ha chúng ta làm gì mà quyết định được mà chúng ta yêu ai tới đó là hóc môn bên dân trào lên thì biết được ai biết được ok bây giờ mình sẽ hỏi về dung nhan của người này đi ha để hỏi ai mà làm cho các bạn đứa đừ đến mức độ như chúng ta có hai cấp là là đờ lớp bờ luôn cái nào là cái sức hút của ngày này rất là các bạn rất là lớn ờ, bảy cấp này mọi người bạn bạn bình thường ấy, lá bài cấp khác ở trong những bộ bài khác á, các bạn sẽ thấy những cái sự lựa chọn abcxy gì đó đúng không nhưng mà ở trong cái trạng thái này á, bạn là uh, kiểu như là họ là cái cái cái tiêu điểm duy nhất tuyệt đối xinh đẹp cho mắt của họ nè giống như một người bạn nhìn lại cái cây nè các bạn cảm thấy như là họ là một cái uh, điều gì đó xinh đẹp tráng lệ lồng lộn một kỳ quan thiên nhiên thế giới mà các bạn có thể hướng đến phấn đến mình mình cảm thấy như là họ vô cùng tuyệt tuyệt vời cho mắt của bạn luôn cả về uh, ngoại hình lẫn um, um, tinh um, tinh thần ừ tính cách ba gậy người này có vẻ như là họ sẽ có một cái tấm lưng rất là rộng uhm. lưng dài vai rộng ờ, tiếp tục có năm gậy nè mọi người thì mình cảm thấy như là người này khá là ờ, kiểu là có một cái thân hình rất là trắng lõi rồi khỏe khoắn á là một người rất là hay di chuyển à, là một người rất là nhìn nhìn rất là nhanh nhẹn rất là hoạt bát ha đây là cái ngoại hình chung chung của họ ha mình từ có ba lá thôi à, nhưng mà mình nghĩ là trong mắt của họ bạn nói chung là trong mắt của bạn á thì như thế nào họ cũng ok hết kiểu như là yêu rồi là à, chữ máu nó cũng tròn mọi người rồi tiếp theo chúng ta sẽ hỏi về cái cảm giác của cấp của họ khi họ gặp bạn lần đầu chúng ta có 5 cấp mười kiếm à, ờ, mình có cảm giác à, kỵ sĩ cấp mười gậy Wow. The Mexican Họ có cảm xúc với các bạn không? Có Nhưng mà họ áp lực các bạn nhiều hơn mọi người Mình nãy thì mình có 10 kiếm và cả 10 gậy luôn Cảm ơn các bạn á Mình thấy họ họ luôn họ luôn cố tỏ vẻ ra mình là The Mexican trong mắt của các bạn à, Sẽ là một người rất là tuyệt vời Có đầy đủ vật chất rồi nói chung là rất kia là này nọ cho mắt của các bạn nhưng mà cái đó là họ chỉ tố tỏ ra để như vậy thôi nhưng mà thật sự ở trong bên trong á, là bảo lòng mọi người cái người này khi mà họ thích có tình cảm với các bạn á kiểu như bên trong là họ một sự tủi thân á giống như mình đã nói á họ có thể là họ có gia đình rồi nhưng mà họ che giấu cái điều đó ờ, họ họ che, che giấu được cái cánh nặng đó và họ cố giấu cái điều đó để mà họ ở bên cạnh bạn có tình cảm với các bạn và cái điều đó làm cho họ cảm giác có 10 kiếm và 10 gậy theo ngày qua ngày là một cái gì nó rất là chất chồng và một cái tình cảm nó rất là khó nói ha mình, mình kiểu kiểu như là biết là thích bạn rồi đó nhưng mà tại vì đang trong một cái tình thế rất là éo le và họ thì giờ không muốn làm tổn thương các bạn mà giờ cũng không muốn làm tổn thương những người mà họ đã đang đang quen hoặc là gia đình của họ đó ừ mình này thấy cũng người này cũng rất là khổ tâm khi mà thích bạn á nhưng, nhưng mà người này mình khẳng định ha ngay từ lần đầu tiên họ gặp bạn họ bạn họ đã thích bạn rồi họ đã có tình cảm với các bạn rồi nhưng mà cái tình cảm nó nó nó dằn xé lắm kiểu như là đúng là hồi nãy mình còn còn lo là có thể như là bạn sẽ uh, thích một người mà người đó không thích mình nhưng mà cái người này thích bạn nhưng mà tại vì cả hai thích nhau trong một cái hoàn cảnh được gọi là đúng người nhưng mà sai thời điểm đó mọi người cho nên là um, bị rất là nhiều những cái lời một cái tự sự dè biểu tác động từ xung quanh và hai người sẽ không đủ kiên nhẫn để mở lại và cái người này mình thấy cho đến khi mà họ rời đi khỏi cuộc sống của bạn á vì họ cũng nghĩ là đó là tất cả những gì tốt nhất mà họ có thể làm cho bạn rồi um, ờ, mình nghĩ như vậy luôn á không phải là họ không đủ kiên nhẫn mà mình nghĩ là ừ, cái giống như cái cách suy nghĩ của họ là uh, cái chỉ có hai cách để mà gõ một cái nút thắt thôi một là ngồi kiên nhẫn ngồi gỡ nó ra nhưng mà cái người này chọn cái phương pháp nhanh hơn là cầm kéo cắt đứt nó luôn à, kiểu như là đau một lần rồi thôi mọi người à, coi tụi ba này xong cái cảm giác não nề quá kiểu kiểu như là các bạn sẽ quen người này rất là nhanh thôi chỉ trong một thời gian ngắn thôi là hai người đã rời đi rồi à, thậm chí là cái cái mối quan hệ này nó không được xưng tên nữa cơ nó kiểu như là nó rất là mập mờ mình mình nói trước là họ có tình cảm với các bạn nha nhưng mà cái tình cảm này nó rất là buồn và nó không đi tới đâu hết Ừ. trời có những người mình gặp ở trong đời mình cảm thấy rất là vừa ý mình cảm thấy rất là uh, ờ, ừ, họ, ừ, kiểu như họ rất là hợp cái gu của mình á nhưng mà khi cho cùng thì đến cuối thì chúng ta cũng không thể nào đi tiếp cùng nhau được à không ngờ mọi người có nghe cái bài uh, chỉ là không cùng nhau của uh, trương Trương Thảo Nhi với tấn Phúc nè Trời cái, cái tụ bài này là mình cảm giác gì nó rất là giống như cái bài đó luôn á mọi người à, Mọi người có thể nghe tụ bài thì xong rồi mỗi ngày cứ nghe nha Hồi nãy giờ mình nghĩ là nó đã quá là buồn rồi Cho nên mình sẽ không rút thêm nữa Tại vì chuyện tương lai thì mình hy vọng là um, các bạn sẽ biết Và các bạn không có <laughs> buồn quá giống như trong tàu bài mà mình diễn tả ra tại vì bài nó ra như thế nào mà mình diễn tả như thế đó thôi các bạn cứ đón nhận tích cực nha tại vì chúng ta còn chưa gặp người đó làm sao mà chúng ta biết được là là là là là, là mình sẽ như thế nào mình cũng mình mình các bạn cứ giữ cái trạng thái là ôi chuyện gì đó nó sẽ đến và mình không né được cho nên là cứ thoải mái là quan vui vẻ thôi ha và mình sẽ như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ những cái uh, bạn nào những cái kêu ca gì mọi người có thể để comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ nè bye bye mọi người